Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn à, làm thế nào để chúng ta biết được xu hướng của vàng trong thời gian tới sẽ diễn ra như thế nào. Đây là một cái phần rất quan trọng để với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân, các nhà đầu tư mà không có kinh nghiệm về vàng, có kế hoạch đầu tư hay là rút ra khỏi thị trường. À, như các bạn đã biết thì uh, trong thời gian vừa qua uh, dịch cúm Covid hoành hành lên tất cả các thế, thế giới và khi mà diễn biến ngày càng xấu với uh, kinh tế thế giới thì ờ, việc mà mua vàng để phòng thủ đó là một chuyện rất bình thường với các giới đầu tư đặc biệt là các nhà quản lý quỹ và chúng ta biết rằng là vàng được neo trên đồng USD và khi mà đồng USD mất giá thì xu hướng của vàng sẽ tăng lên rất mạnh và bạn biết rằng là thời gian vừa qua khi mà dịch Covid À, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Mỹ và bản thân ông ờ, Donald Trump đưa ra những cái gói kích thích khá lớn và những cái gói kích thích đấy nó sẽ tác động chúng ta gọi là tác động ảnh hưởng lớn đồng USD ạ. Khi mà đồng USD có xu hướng giảm thì rõ ràng là vàng là một cái à, lợi ích giá của vàng có thể là tác động khá lớn lên cái xu hướng vàng tiếp theo trong thời gian tới. Đặc biệt là Fed có xu hướng là uh, giảm lãi suất đồng USD và đấy là những nguyên nhân dẫn đến uh, trực tiếp giá vàng có xu hướng tăng ngoài ra chúng ta biết rằng là trên thế giới thì khi mà khủng hoảng thì phần lớn các nền kinh tế lớn các quốc gia họ cũng có xu hướng là găm giữ vàng để ổn định nền kinh tế nên chính vì vậy thì đây là một trong yếu tố quan trọng nữa để tác động đến xu hướng vàng trong thời gian tới như các bạn biết thì ờ, trong thời gian vừa qua khi mà vàng trong quá trình vị thế tăng rất mạnh chúng ta thấy tăng rất mạnh sau đó có những nhịp điều chỉnh rất là lớn à, đâu là nguyên nhân dẫn đến sự điều chỉnh như này thì các bạn biết rằng là việc mà điều chỉnh của giá vàng ở cách đây khoảng độ một vài tháng đó là nguyên nhân khi mà giá vàng tăng cao à, chứng khoán thì giảm mạnh khi chứng khoán giảm mạnh thì phần lớn các quỹ cần phải bán một cái tài sản nào của mình ra để Ờ, có thể là cân bằng vị thế nên dẫn đến là việc mà bán vàng bán vàng ra để cân bằng vị thế của chứng khoán nó dẫn đến cái quá trình giảm rất mạnh của giá vàng trong thời gian vừa qua tuy nhiên sau quá trình giảm như vậy thì vàng lại tiếp tục tăng và đang có dấu hiệu vượt đỉnh và bạn biết rằng là trong phân tích kỹ thuật thì với việc mà chúng ta quan sát nghiên cứu về giá vàng trong xu hướng tuần thì chúng ta thấy là vàng đang trong xu hướng à, tăng và ở đây tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn đó là chúng ta nhìn vào các yếu tố kỹ thuật để chúng ta biết rằng là xu hướng vàng sẽ diễn ra như nào ngoài vấn đề là yếu tố về kinh tế vĩ mô thì chúng ta thấy là mọi thứ đang được là tác động đang được uh, uh, tích tác động khá tích cực cho xu hướng vàng đi lên nhưng tuy nhiên thì để đảm bảo cái việc mà đi lên một cách uh, chắc chắn thì chúng ta có thể quan sát về cái biểu đồ kỹ thuật và các bạn đã quan sát ở đây thì tôi chia sẻ các bạn đó là gì ạ à, đây là một quá trình đi lên trong cái biểu đồ tuần của cái giá vàng sau một cái quá trình sideways rất là dài bạn biết rằng khi mà quá trình tích lũy hay là chúng ta gọi sideways rất dài thì thông thường nó sẽ có một cái quá trình tăng mạnh hoặc là giảm mạnh ở đây thì chúng ta thấy là một cái xu hướng tăng trong xu hướng tăng này thì như tôi đã chia sẻ thì việc mà trong đoạn này dịch Covid diễn ra thì rất nhiều các tài sản của phần lớn các nhà đầu tư hay là các quỹ bị giảm rất mạnh nên việc người ta bán vàng để chốt lời giảm để giảm cái vị thế của à, tài sản của họ tức là tài sản của họ đang bị lỗ bị âm rất lớn thì sau đó họ bán ra để giảm cái vị thế bị thua lỗ đây là một cách thức mà phần lớn các quỹ họ bán ra và chính vì vậy thì giá vàng đã có một cái quá trình giảm rất sâu hoặc là trong sóng Elliott thì chúng ta thấy là đây là một cái trình gọi là rũ bỏ trong cái sóng lại sóng 2 nếu trong biểu tuần đầu tuần thì đây là sóng sóng một ạ à. các bạn nhìn thấy ở phía trên này đây sóng 1 và đây là sóng 2 khi mà vàng hình thành cái sóng 2 thì chúng ta biết là sóng 3 trong biểu tuần là sóng rất mạnh khi nó vượt qua cái sóng 1 đây chúng ta gọi là vượt qua sóng 1 và đang hình thành cái sóng gọi là sóng sóng 3 đang hình thành sóng 3 khi mà vượt qua đây chúng ta gọi từ đây là đây đây là sóng 3 và thường thì cái sóng 3 là sóng rất mạnh các bạn nhớ nhá thường sóng 3 là sóng rất mạnh sau khi sóng 3 kết thúc thì nó sẽ đến sóng 4 và sóng năm sẽ là sóng cuối cùng nên chính vì vậy khi mà chúng ta đầu tư vàng á, thì chúng ta biết rằng quá trình mà vượt thoát ra khỏi cái sóng một này thì nó đang hiện hữu trong sóng 2 vậy với nhà đầu tư cá nhân hoặc là chúng ta đầu tư vào vàng thì chúng ta cần quan tâm điều gì ạ bởi vì chúng ta biết rằng là trong quá trình hình thành cái sóng 3 khi mà vượt thoát đấy đây thì chúng ta thấy là có quá trình tích lũy ở trên cái sóng một tức là cái quá trình tích lũy ở phía trên này, này ở trong những cái phiên có hai đây là chúng ta có hai tuần tích lũy khá tốt và tiếp tục có hai tuần ở đây cũng tích lũy khá tốt trước khi bước vào một xu hướng tăng trong tuần vừa qua. Đây là những tín hiệu tích cực. Nếu xét về cái xu hướng thì chúng ta thấy là dòng tiền đã có sự tham gia vào một quá trình rũ bỏ hay chúng ta gọi là quá trình sọt rất lớn khi mà giá bạn tăng thì đây là một cái quá trình tăng tiếp theo. Với biểu đồ tuần thì chúng ta thấy rằng là xu hướng của vàng đang tích cực rất là tích cực để chúng ta thấy là việc mà đầu tư giá vàng trong cái giai đoạn này nó là một cái yếu tố rất là quan trọng bởi vì chúng ta mua vàng á, chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta mua ở đoạn nào không phải là khi mà giá vàng nó bắt đầu nó tăng lên rất mạnh nó vượt qua rất là cao rồi chúng ta mua vào thì chúng ta có thể bị thua lỗ rất lớn nên trong trường hợp nếu chúng ta mua ở đây trong trường hợp giá vàng nó có bị ờ, chúng ta gọi là bị giảm thì những cái vùng đây chúng ta gọi là vùng hỗ trợ là 6 1692 này trong cái vùng này là nó là đây là một vùng hỗ trợ rất là cứng đúng không ạ rất là cứng cái xu hướng của nó đang là xu hướng tăng khi mà tác động của à, cái dịch bệnh đang diễn ra rất phức tạp trên toàn thế giới đặc biệt là châu Âu và Mỹ khi mà chúng ta thấy là cái việc mà nó đang phức tạp dịch bệnh đang phức tạp rất nhiều các quỹ họ đang là à, ẩn trú ở vàng thì việc mà giá vàng à, tiếp tục tăng cộng với là cái xu hướng của à, giảm lãi suất của Fed cũng ngày càng gia tăng bởi vì cái việc mà kích thích kinh tế Mỹ thì bao giờ nó cũng cần phải là giảm lãi suất đây là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng để tiếp tục là đòn bẩy cho giá vàng tăng thời gian tới vậy trong vùng này nếu chúng ta giả sử những ai mà đầu tư vàng thì cái việc mà vượt qua cái đỉnh cũ này này là yếu tố cực quan trọng thì chúng ta vẫn có thể mua ở trong phân tích kỹ thuật trong VSA thì chúng ta thấy là cái vùng này là đây là một cái biên độ Đấy, khi mà nó vượt thì đây là một cái nền khi mà rũ bỏ hay là được gọi sách ao khi quá trình sách ao mà lên đến vị thế này nó có quá trình tích lũy với những cái biên độ biên độ bắt đầu thu hẹp biên độ thu hẹp trong biểu tuần nó thu hẹp ở đây tức chúng ta nhìn này đây là cái vùng mà đây gọi là hai cái tuần này nó có sự biên độ thu hẹp trước khi nó có sự gia tăng trong tuần vừa qua đây là một tín hiệu cực kỳ quan trọng à, thông thường thì uh, trên thế giới hoặc là trong những cái thông tin về bản tin tài chính ấy, thì mọi người vẫn đưa ra những cái cái này này đưa ra những phiên này là do ai tác động lên nhưng thực tế nó không phải như vậy đâu thực tế là trong đoạn này là rất nhiều các quỹ các tổ chức họ đã mua rồi nên khi mà họ đã mua gần như là không có một cái lượng vàng nào bán ra nữa thì việc mà à, cái giá vàng nó sẽ tiếp tục tăng nó là chuyện tất yếu giống như trong đầu tư chứng khoán cũng thế thôi à, giá vàng này cũng đã được rất nhiều nhà đầu tư à, chúng ta gọi sử dụng viết A để chúng ta đầu tư và chúng ta có thể quan sát biểu đồ ngày thì chúng ta thấy rằng là với những cái biến động này trong cái biểu đồ của viết A thì đây chúng ta gọi là biến động biên độ thu hẹp biên độ thu hẹp nó là gì ạ trong quá trình biến động này này những cái cái đợt giảm này đây là giảm thứ nhất này giảm thứ hai và giảm thứ ba này à, nó thấp đi ạ đấy chúng ta gọi là những cái biên độ này giảm nó càng ngày càng thấp đi nó chứng tỏ là cái lượng mà vàng được bán ra à, đây chúng ta như này bắt đầu nó thấp đi ạ, thì cái lượng vàng bạn bán ra bắt đầu có sự uh, suy giảm khi mà dạng vàng bán ra suy giảm thì cái xu hướng tăng nó là xu hướng tất yếu ạ các bạn nhớ nhá xu hướng tất yếu và việc mà cái giá vàng có thể vượt thoát ra cái đỉnh này này với khối lượng lớn mà giá tăng mạnh nó sẽ cho chúng ta hay là trong nến thì chúng ta gọi là nến maruguru nó sẽ cho chúng ta một cái xu hướng mạnh nữa việc mà chúng ta mua ở những cái giai đoạn này khi nó vượt thoát ra cái đỉnh cũ này này ở đây Dũng sẽ nói cho các bạn đặc biệt những ai học về VSA hoặc là chúng ta sẽ hiểu rõ đặc biệt ở trong cái đoạn này thứ nhất là cái quá trình rũ bỏ đây quá trình là rũ hay là quá trình là ờ, sọt bán ra rất mạnh khi mà cái giai đoạn này chúng ta thấy giá vàng tăng rất là mạnh chúng ta nhìn thấy trong biểu đồ tăng liên tục tăng liên tục và trong quá trình tăng này thì chúng ta thấy là quá trình giao động rất lớn giao động ở đây nó thể hiện cho chúng ta biết rằng là khi mà giá vàng trong một thời gian dài trong một thời gian dài đang trong quá trình của chúng ta gọi là tích lũy việc mà nó có tác động bởi dịch bệnh Covid thì phần lớn chứng khoán sẽ bị bán ra rất lớn. Chúng ta gọi trong đoạn này thì chúng ta thấy là chứng khoán đang bị bán tháo ra rất mạnh và bản thân các quỹ thì bao giờ họ cũng mua cả vàng cả chứng khoán nên khi mà bán khi mà giá chứng khoán giảm thì nó dẫn đến là gì ạ chúng ta gọi là full margin ạ à, full margin thì tại vì các quỹ họ cũng có thể vay ngân hàng khi vay ngân hàng thì bắt buộc một là họ bán chứng khoán hai họ là bán vàng ra các bạn nhớ nhá họ phải bán vàng ra để làm gì ạ để để cân bằng vị thế nên chính vì vậy thì khi mà giá vàng tăng thế này họ sẽ bán ra để cân bằng vị thế và trong sóng EOS thì đây chúng ta gọi là sóng đây trong quá trình này chúng ta gọi là sóng một ạ đây là sóng một và đây là sóng gì ạ sóng 2 trong quá trình điều chỉnh và trong quá trình điều chỉnh sóng 2 này thì đây đây bắt đầu nó là xu hướng của sóng 3 khi nó vượt qua cái sóng 1 này này sóng 1 này thì bắt đầu nó đang tiếp tục trong một sóng 3 sóng 3 lớn á danh vật ba lớn trong biểu đồ ngày và chúng ta quan trọng nhất ở đây không phải là là cái sóng ba này có khả năng thành công hay không à, bản thân chúng ta lưu ý là này khi quá trình vượt đỉnh lần thứ nhất này đây quá trình vượt đỉnh lần thứ nhất này à, chúng ta nhìn nào quá trình vượt đỉnh này. thông thường khi mà của cái giá mà nó không có quá trình tích lũy thì bao giờ nó sẽ có quá trình rút bỏ Đấy, quá trình rút bỏ à, bản thân nếu chúng ai học về chứng khoán hoặc là nếu như ai về hiểu về cái gì ạ vắt kiệt cái nguồn cung sau khi mà nó vượt qua cái đỉnh này bản thân là vàng thì nó sẽ có ờ, có hai chiều đó là long và sọt bạn biết rằng long là gì ạ long là các vị thế mua và sọt là các vị thế bán thì trong quá trình đạt đỉnh như này đạt đỉnh thì nó sẽ có một số các vị chế là bắt đầu phải đóng vì nếu những ai mà chúng ta gọi là sọt đây họ chưa kết thúc họ chưa gọi là họ chưa um, kết thúc vị thế thì đến đây bắt đầu họ phải bán ra đúng không ạ bán ra thì có thể nó sẽ làm sao à, đây là kết thúc vì họ mua vào mua vào thì nó có thể vượt qua cái đỉnh một chút sau đó thì nó lại tiếp tục một cái vị thế à, điều chỉnh bởi vì trong cái, cái đỉnh này thường thì nó sẽ có điều chỉnh trong những biên độ hẹp dần thì chúng ta nhìn thấy là những cái biên độ bắt đầu hẹp dần này biên độ thứ hai lần đây lần thứ nhất hẹp dần lần thứ hai hẹp dần và lần thứ ba khi cái biên độ này nó hẹp ở mức là thấp nhất thường là chúng ta thấy là biên độ này bao giờ nó hẹp mức thấp nhất để trước khi nó bước vào một vị thế tăng ở trước khi nó bước vào vị thế tăng đây là cái sóng chúng ta gọi là sóng 3 trong 6 iốt ở đây thì Dũng không muốn chia sẻ uh, về góc độ sóng để chúng ta thường là sóng nhiều lúc nó sẽ có những cái sóng mà chúng ta gọi là sóng méo tức là cái sóng mà nó không không um, gọi là sóng uh, mở rộng với các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì rõ ràng là chúng ta rất khó để để xác định được sóng thế chính vì vậy thì Dũng chia sẻ chúng ta đã biết là chỉ khi nào khi mà quá trình đây chúng ta là quá trình uh, rũ bỏ trong quá trình rũ bỏ hay là <coughs> quá trình uh, uh, bán mạnh ở đây đây quá trình bán mạnh trong quá trình hồi phục thì những cái biên độ này bao giờ nó có sự uh, thu hẹp trở lại hay là trong VSA thì có gọi là P LPS LPS nếu những ai học VSA chúng ta thấy là LPS đang diễn ra với những biên độ thu hẹp lại thì trước khi nó phải tăng thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến quan tâm nhất đến cái đoạn LPS chúng ta mua thì tất cả đây chúng ta cũng thấy là LPS này đây biên độ lớn này biên độ nhỏ hơn và đây chính là cái điểm mà chúng ta mua hoặc là chúng ta có thể xem lại tất cả những cái giai đoạn này thì nó đều có những cái trạng thái tức là khi cái biên độ lớn này sau lại biên độ nhỏ hơn và những biên độ khi cái biên độ càng nhỏ thì trước khi chúng ta mới có điểm mua thì trong vết A nó sẽ luôn luôn xảy ra cái tình trạng này trong đoạn đầu thì bao giờ nó có biên độ lớn các bạn nhớ nhá đoạn lớn và chúng ta biết rằng ở giai đoạn này nó cũng tương tự như vậy khi nó vượt đỉnh trong VSA nó sẽ có một cái là vượt đỉnh tất cả cái vượt đỉnh này bao giờ nó phải test lại đấy test lại khi cái test lại lại nó, ổn định thì nó sẽ có quá trình để xác nhận thì lúc ấy chúng ta mua thì ở đây chúng ta cũng tương tự như vậy cái việc mà chúng ta thấy là sau khi mà nó gì ạ nó bắt đầu có dấu hiệu gì ạ rũ bỏ lần thứ nhất này lần thứ hai này lần thứ ba giống như bạn vắt khăn mặt á lần đầu tiên bạn sẽ vắt một cái lượng nước khá lớn lần thứ hai bạn sẽ bắt được ít hơn lần thứ ba bạn sẽ bắt được ít hơn nữa và khi mà số lượng mà chúng ta gọi là những cái người mà sọt ở đây rất là ít rồi đấy bắt đầu chúng ta lấy những người mà sọt ở đây bắt đầu có xu hướng là họ bị thua lỗ mà sọt là đều bị thua lỗ hết thì bắt đầu cái xu hướng tăng sẽ là rất là cao trong cái thời gian tới đây là chính vì như vậy thì cái thời điểm này là thời điểm mà chúng ta với những ai gọi là đầu tư về vàng gọi là chúng ta gọi là trên forex thì chúng ta thấy là cái việc mà vượt thoát qua cái việc cái vị thế này là cái việc mà rất quan trọng hoặc là nếu chúng ta gọi là đầu tư vàng vật chất thì đây là cơ hội để chúng ta có thể mua vàng đặc biệt là phiên thứ hai tuần tới nếu mà trong trường hợp mà giá vàng nó vượt qua mốc là 1749 1750 đây là cái mốc cực kỳ quan trọng đây là mốc cực quan trọng khi mà nó vượt qua một cái nến Marukuru với đặc biệt là cái cái vị thế vàng khối lượng lớn nữa tại vì khi mà trong quá trình mà à, Dũng phân tích về vàng thì à, Dũng phân tích theo cái vị thế VSA của Dũng nên chính vì vậy thì bạn biết rằng là vừa để nó vượt thoát ra cái vị thế này đây là một cái vị thế cực kỳ quan trọng nên cái việc mà chúng ta đầu tư vàng kể cả nó vượt qua cái vị thế như vàng chúng ta đang là vượt qua cái giá 50 nó là cái việc mà xu hướng là tiếp tục tăng nữa là cái quá trình mà rất là quan trọng nên cái việc phân tích như thế này để cho chúng ta biết rằng là không phải là chúng ta mua ở đây không phải chúng ta mua ở đây không phải mua ở đây mà chúng ta hãy mua khi mà nó vượt qua cái vị thế 100 uh, 1750 thì lúc này chúng ta mua có thể là giá nó cao hơn một chút tại vì nếu chúng ta mua ở trong những vị thế này thì có rất nhiều lần nó sẽ tiếp tục đi xuống và chúng ta không thể biết rằng là nó sẽ xuống đến đâu và nếu chúng ta đầu tư vàng đặc biệt là đầu tư vàng uh, đầu tư forex thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc mà mà mà mà <clears throat> khi mà chúng ta có thực ra cái tỷ lệ vàng thì chúng ta biết rằng trong đầu tư thì forex thì cái tỷ lệ mà vay margin nó sẽ là rất cao nên để đảm bảo cho cái việc mà mà độ an toàn thì chúng ta thấy là vùng này là vùng tương đối là gọi là hỗ trợ đúng không gọi là hỗ trợ khá là là chắc chắn nên khi mà chúng ta thấy có vượt thoát ở trong đoạn này thì lúc này thường thì đó là chúng ta thấy rằng là đây là những vị thế mà chúng ta mua một số trường hợp thì nó sẽ có thể test lại vùng này ạ Đấy, một số trường hợp em sẽ test lại một lần này tức là 170 1749 trước khi mà nó tăng mạnh nhưng tuy nhiên thì những cái vị thế này trong ngắn hạn chúng ta có thể là mua sau đó thì đợi nó test lại Đấy, mua xong ngắn hạn có thể bán ngay và đợi test lại vị thế 100 à, 1749 trước khi mà nó tăng thì lúc đó chúng ta mua sẽ độ an toàn cao hơn ở đây một số các vị thế chúng ta có thể xem trong quá trình test lại đây là một quá trình test lại đây là một quá trình test lại khi mà bạn thấy này đây là một quá trình test lại sau khi mà nó vượt qua cái vị thế này thì nó có chỉnh test lại và chúng ta thấy rằng cái vì test lại xong mà nó xác nhận lúc này thì nó, cái độ an toàn sẽ là cao nhất đây chúng ta nhìn này đây là cái độ an toàn cao nhất khi mà cái vị thế khối lượng lớn này đây lúc này mới là lúc vị thế cao nhất nên ở đây chúng ta thấy là khả năng cái xu hướng vàng diễn ra trong thời gian tới sẽ là rất là cao nên chính vậy thì việc mà các nhà đầu tư chúng ta chuẩn bị để chúng ta mua vàng đây là một cái cơ hội để cho chúng ta với những ai đầu tư vàng thì chúng ta sẽ cân nhắc theo dõi sát tại vì ờ, trong đợt này thì ờ, Dũng sẽ sử dụng những cái mẫu hình Việt Nam để bắt đầu vận dụng xu hướng vàng thời gian tới nên tất cả những bản tin Dũng sẽ sát sao về giá vàng để cho chúng ta có thể nhìn nhận được và ở đây chúng ta cũng nhìn thấy này khi mà bắt đầu có dấu hiệu chúng ta nhìn lại bắt đầu nó, nó vượt tháp thì nó phải test lại trước khi nó có sự gia tăng Đấy, đây có sự gia tăng hoặc là chúng ta thấy đỉnh này đây quá trình đỉnh thì bao giờ nó có quá trình tích lũy bao giờ nó có quá trình tích lũy trên cái đỉnh này trước khi nó có tạo ra một xu mới và ở đây chúng ta cũng thấy là trong cái quá trình biến động này bao giờ nó cũng có những cái biến động cái khu, khu càng về cuối thì cái biên độ nó càng hẹp dần nó chứng tỏ là cái quá trình sọt của các nhà đầu nhà đầu tư có xuống sọt sẽ giảm dần và lúc đó thì cái vị thế tăng sẽ hay là vị thế long sẽ là vị thế chủ đạo trong quá trình đầu tư của các nhà đầu tư chúng ta một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái bản tin của Dũng ngày hôm nay. và ờ, chúc các bạn có buổi tối thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại các bạn trong uh, ờ, xuân sắp tới và chúc bạn thành công.